thể theo lời thỉnh cầu của quý Phật tử được sự cho phép trên Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, Pháp đàn Lương Hoàng Bảo Sám, Chùa Ba Vàng năm 2022 đã được thiết lập để quý nhân dân Phật tử được sám hối tội lỗi của chính mình và trợ duyên cho các chúng sinh các cõi được sám hối. Từ đó, các Phật tử được nuôi dưỡng nguồn tâm Bồ Đề và phát sinh công đức tu tập tinh tấn. Hôm nay, ngày 26 tháng 8 năm nhâm dần, tức ngày 21 tháng 9 năm 2022, chương trình tu tập đã được hoàn mãn,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 là ngày kết mãn của Pháp Đàn Lương Hoàng Bảo Sám tại Chùa Ba Vàng chúng con. Trong ba ngày đêm liên tục vừa qua, Chư Tăng chúng con cùng các quý Phật tử, các thiện nam tín nữ, vâng lời Phật dạy, xả thí tịnh tài, tịnh vật, thiết lễ cúng dường tam bảo, phát nguyện tu tập theo lời kinh Pháp, lễ bái hồng danh, thọ trì sám Pháp, để sám hối và cũng trợ duyên cho các chúng đã được thỉnh về pháp đàn sám hối tội lỗi nhiều đời nhiều kiếp đã gây ra. Nay pháp đàn đã viên mãn công đức, chúng con thành kính tri ân Tam Bảo đã gia hộ, tri ân các đức hộ pháp, chư thiên, thiện thần đã bảo hộ cho pháp đàn Lương Hoàng Bảo Sám, khiến cho mọi người tham dự đều được hoan hỷ và lợi ích. Giờ này, chúng con một lòng thành kính, quỳ trước Phật đài, đốt nén tâm hương, dâng lên cúng dường mười phương tam bảo, khải thỉnh mười phương chư Phật, phóng hào quang ứng dáng đàn tràng, chứng minh cho chúng con được tác lễ kết đàn lương hoàng bảo sám. Ngứa nguyện các đại Bồ Tát nương nguyện lực của chúng con, nhiếp trì cho tất cả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 bảo tọa thân ái con đại chiến Krishna mm-hmm. tam con kính thỉnh chư đại đức tăng ni an tọa tại giải bàn chứng minh Xin mời toàn thể đại chúng đồng an tọa.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 Lương Hoàng Bảo Sám. Chúng ta bắt đầu vào buổi chiều ngày 23. Sau khi buổi sáng làm lễ dỗ tổ xong, là buổi chiều chúng ta khai đàn và chúng ta tụng liền mạch từ đó đến hôm nay. Chiều nay là kết thúc và tối nay là chương trình lễ kết đàn. À, ba ngày tu tập liên tục và luân phiên đổi ca trên chính điện này không lúc nào ngớt tiếng tụng kinh à, không lúc nào không có cái thời khóa lễ phật đại chúng có mệt không <laughs> à. sư phụ nhìn thấy thì thấy tinh thần đại chúng vẫn còn rất là sung sức không à, ba ngày ừ, à, liên tục ở đây thì sư phụ thấy là à, cái tinh thần cái ý chí tu tập không? điều đó rất là quý mà cũng có thể là từ mọi việc mọi người giác ngộ của cái pháp đàn lương hoàng bảo sám năm ngoái đem lại cho chúng ta rất nhiều cái sự lợi ích à. thì đại chúng nhớ trong 10 cái hạnh nguyện của đức phổ hiền vương bồ tát có một cái nguyện nguyện thứ tư đó là tứ giả sám hối nghiệp chướng à. nhất giả là gì kính lễ chư Phật, nhị giả xưng tám như lai, tam giả quảng tu cúng dường và tứ giả là sám hối nghiệp chướng. Còn 10 cái điều nguyện cơ, đến điều nguyện thứ 10. những cái nguyện thứ tư của Bồ Tát Phổ Hiền đó là nguyện thường được sám hối các nghiệp chướng. Bồ Tát Phổ Hiền chúng ta biết là một vị Bồ Tát sắp sửa thành Phật rồi. Wow. Mà nếu nói ra thì có thể Ngài cũng là Phật rồi, nhưng mà cũng vẫn giữ cương vị là Bồ Tát. Hay giống như Bồ Tát Địa Tạng á, là Thầy của biết bao nhiêu vị Phật. Bồ Tát Văn Thù đã từng là Thầy của bảy vị Phật rồi. Cho nên các Ngài về công đức thì đầy đủ như Phật, nhưng mà chưa thủ ngôi chính giác. Wow. Thế thì các Đại Bồ Tát như vậy mà các ngài vẫn còn có cái nguyện là được sám hối các cái nghiệp chướng thì chúng ta là phàm phu mà đây sư phụ vẫn nói chúng ta là phàm phu gọi là đặc kịt mà lại không sám hối nghiệp chướng thì sao chúng ta nhớ cái sự xuất sinh của chúng ta gốc là từ vô minh chúng sinh chúng ta hình thành gốc là từ vô minh không? chúng ta gọi là cha vô minh kết hợp với mẹ khát ái mà sinh ra cái thân phận của chúng ta đấy nghe không? cha mẹ hiện đời chỉ là cái nhân duyên về sau này thôi chứ còn cội gốc của chúng ta là từ ông cha vô minh và bà mẹ khát ái ái dục đó hai cái vị này mà sinh ra chúng ta cho nên chúng ta đã trôi lăn trong luân hồi từ vô thủy kiếp vô thủy nghĩa là không có đầu thì đại chúng biết từ vô thủy là không có đầu, mà không có đầu nghĩa là không biết từ bao giờ. Mà chúng ta đều bị vô minh làm chủ hết, ấy, dẫn dắt. Mà đã là vô minh làm chủ dẫn dắt thì chúng ta đều là tạo tội hết, ấy, thưa đại chúng. Thế cho nên Đức Phật mới nói chúng sinh, Ngài nói là chúng sinh cử chân cất bước, không đâu không phải là tội vì chúng ta vẫn ở trong cái màn vô minh vô minh sai sử dẫn dắt nào cho nên chúng ta tạo tội vô lượng vô biên. Kiếp nào cũng thế, tội nhiều vô lượng vô biên. Mà vô lượng kiếp thì đại chúng thấy nó nhiều như thế nào. Cho nên nó cũng trong kinh nói nếu mà nghiệp chướng của chúng sinh mà có hình, có tướng thì tam thiên đại thiên thế giới này cũng không chứa nổi nghiệp chướng của một chúng sinh. Đấy, nếu mà cái nghiệp chướng nó có hình, có hình bóng ra, vào thì tam thiên đại thiên thế giới này không chứa nổi cơ mà thưa đại chúng chứ cỡ như quả núi chùa ba vàng mình này chưa thua gì vào <laughs> tam thiên đại thiên thế giới không chứa nổi nghiệp chướng của một chúng sinh vì nó là vô lượng thế nên chúng ta biết đấy, vào chúng ta rất nhiều tội nhiều lỗi mà còn tội thì sẽ còn sinh ra nghiệp cho nên gọi là tội nghiệp mà đã là nghiệp thì thế nào chúng ta cũng phải phải trả quả báo cho nên gọi là nghiệp quả đại chúng nhớ đấy vào đến thân của đức phật vào rồi mà ngài vẫn còn trả nốt những cái nghiệp dư từ xưa thì huống hồ thân chúng ta mà bây giờ cái phương pháp để tiêu tội thì không có cái gì bằng cái phương pháp sám hối thưa đại chúng chính sám hối là phương pháp để diệt tội Đó, thưa đại chúng tất nhiên sám hối có thể thành phật được nữa vì tội diệt thì sao thì mới thành Phật, tội diệt vào tâm sạch, tâm thanh tịnh mới thành Phật được. Đó, thưa đại chúng, cái gốc của nó là như vậy đấy. Cho nên Bồ Tát Phổ Hiền vẫn có cái nguyện không bỏ xã hội là Đại Bồ Tát thành như đức công đức như Phật rồi mà Ngài vẫn nguyện phải sám hối cơ mà. Đó. Rồi Ngài vẫn nguyện lễ kính chư Phật cơ mà. Cái điều đầu tiên là phải lễ kính chư Phật. À, rồi ca ngợi công đức của chư Phật, rồi phát nguyện cúng dường, quảng tu cúng dường, tức là cái tâm rộng rãi lớn. Và thứ tư là phải thường xuyên sám hối nghiệp chướng. Đó. Và chùa chúng ta trong cái hạnh nguyện Bồ Đề của Thầy trước đây thế, có cái nguyện tu theo 10 hạnh nguyện này của Đức Phổ Hiền Vương Bồ Tát và vâng, là phải sám hối nghiệp chướng. Thế thì ba ngày vừa qua là chúng ta tích cực à, thực hành lương hoàng bảo sám tức là pháp sám hối một cách miên mật vào lễ phật để sám hối và tụng lời kinh để sám hối nhận ra tội lỗi của mình đại chúng tụng lương hoàng bảo sám thấy mình có nhiều tội không rất nhiều tội à, quá trời tội luôn một một bộ lương hoàng bảo sám kể thực ra là nhiều nhưng chưa hết tội của chúng ta đâu thưa đại chúng vô lượng vô biết tội đó nhiều lắm thế mà những cái tội ấy chúng ta không sám thì nhất khoát thời gian tới nó sẽ trổ ra trổ ra quả trổ ra quả đương nhiên tội thì trổ ra quả khổ chứ không thể ra quả vui được quả an lành được đó thế cho nên ba ngày luông hoàng bảo sám hết sức là quý báu chúng ta phát một cái tâm dũng mãnh để chúng ta tu tập khi mà chân thành dũng mãnh sám hối thì cái sức tiêu tội nó mới lớn mạnh được nó giống như là nước thật nóng á, mà rót vào băng á, thì băng tan rất là nhanh còn mà cái nước mà nhờ nhờ ấm ấm á, thì rót vào băng nó lâu tan lắm cho nên ba ngày kịch liệt lễ bái sám hối sức của nó rất là lớn giúp chúng ta tiêu tội rất là nhiều và ở đây thầy tin sư phụ tin rằng sẽ rất nhiều các phật tử vào trong ba ngày qua à, tiêu được những cái tội nặng tiêu được những cái nghiệp chướng to lớn với cái tâm tha thiết trí thành đó, và nó rất là lợi ích thì à, trước hết ấy, là sư phụ rất là tán thán và tán dương cái sự tu tập của toàn thể đại chúng ừ, bản thân thầy thì công việc phật sự cho nên không tham dự được cái chương trình nhưng mà thầy biết mình không tham dự được nhưng thầy luôn luôn tán thán và tùy hỷ với đại chúng nghe không? tùy hỷ với đại chúng cái việc tu tập này và hôm nay là ngày kết đàn à, thấy tất cả mọi người tinh thần vẫn còn rất là phấn chấn à, mạnh khỏe à, như vậy là điều rất là vui và mong rằng đại chúng giữ cái tinh thần tu tập như thế này chúng ta sám vừa rồi không những sám cho mình sám cho cha mẹ mình nhiều đời nhiều kiếp cho thân quyến của mình nhiều đời nhiều kiếp sám hối cho tất cả các loại chúng sinh trong các cõi luôn phải sám hối thay cho tất cả phải cái bộ lưu hoàng sám này hay là như vậy mình sám mà sám hối thay cho tất cả và từ vua chúa từ tất cả chư thiên quỷ thần chúng sinh các cõi là mình đều sám hối cho nên qua pháp đàn lưu hoàng bảo sám cái tâm đại bi của chúng ta nó nó mở rộng ra mà nó không còn chỉ sám hối cho mình nữa cho nên cái, cái sức sức mạnh của pháp đàn hương bảo sám là cái tâm đại bi nó mở ra mình sám cho cha cho mẹ và sám cả cho cả người ngoài sám cho tất cả những chúng sinh chư thiên quỷ thần mình không thấy mặt mình cũng đều sám hết và như vậy là chính cái đó nó làm cho cái tâm đại bi chúng ta mở mà tâm đại bi chúng ta mở ra bao nhiêu thì nghiệp tội của chúng ta nó cũng tiêu trừ đi bấy nhiêu đó cho nên là Sư phụ rất là tán thán đàn lễ đến hôm nay, mọi người đều an lành, đều mạnh khỏe. Ừ. Thế và đại chúng sẽ tiếp tục giữ cái tinh thần tu tập này nhé. Ở đây Thầy nói là giữ tinh thần. Thế đương nhiên chúng ta thì không thể có liên tục như thế này được, nhưng mà cái tinh thần tu tập. Ở đây có các cô chú ở tận miền Nam ra, à, cắt việc ra để đi ra đây tu tập. Điều đó là những cái tinh thần mà rất là đáng hoan nghênh đáng tán thán đang công việc đấy thế thì tiếp theo chương trình thì sư phụ cũng thấy là có nhiều phật tử trong quá trình à, tu tập ngay trong ba ngày này đã có những cái sự chuyển hóa nghiệp đặc biệt là những cái nghiệp về bệnh tật à, thế bây giờ tiếp theo là xin đại chúng sẽ nghe một vài những câu chuyện chuyển nghiệp ngay trong khóa tu này. Wow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 chúng con xin được thành kính tri ân ân đức trên Sư Phụ đã từ bi ban bố cho chúng con những lời đạo tử vô cùng quý báu. Chúng con xin ghi nhớ và thực hành theo lời dạy của Sư Phụ, xin nguyện sẽ tinh tấn tu tập và rèn luyện hơn nữa để xứng đáng với công ơn giáo dưỡng của trên Sư Phụ và Đại Tăng ạ. Và qua các buổi tu tập Pháp Đàn Luông Bảo Sám vừa qua, thì đông đảo quý nhân dân Phật tử đã chứng nghiệm những sự chuyển hóa, vi diệu và đã chia sẻ trên nhóm cảm nhận hạnh phúc mỗi ngày Số lượng bài viết cảm nhận hạnh phúc được đăng tải rất nhiều, nhưng do thời lượng của chương trình có hạn nên chúng con xin phép đọc đại diện ba câu chuyện tiêu biểu như sau ạ. Câu chuyện số 1 mang tên Chấm dứt những cơn đau của bệnh phình đĩa đệm ngay sau khi tham gia pháp đàn Lương Hoàng Bảo Sám. Kính bạch trên sư phụ, kính bạch chư đại đức tăng, kính thưa toàn thể đại chúng. Con tên là Nguyễn Thị Hằng, pháp danh Tịnh Hân, hiện con đang tu tập tại Thanh Hóa, con mắc bệnh phình đĩa đệm đã 3 tháng nay, hàng đêm đau nhức không ngủ được. Con đã điều trị trong viện lẫn đi vật lý trị liệu, nhưng bệnh cũng không đỡ mà ngày càng đau hơn. Càng gần tới ngày diễn ra pháp đàn Lương Hoàng Bảo Sám năm nay, lưng con lại càng đau dữ dội, chân con đau nhức, đi lại khó khăn, mất ngủ nhiều khiến người con mệt mỏi vô cùng. Nhân duyên con biết tới pháp đàn Lương Hoàng Bảo Sám qua các câu chuyện chuyển nghiệp bệnh của các Phật tử đã tham gia tu tập pháp đàn năm ngoái, con đã quyết tâm tu tập ở nhà trước 3 ngày theo hướng dẫn của câu lạc bộ Cúc Vàng và nghe hết các video cô chủ nhiệm Phạm Thị Yến hướng dẫn trước khi tham gia. Chiều ngày 22 tháng 8 năm nhâm dần, trước ngày diễn ra Pháp đàn, con đã bạch phát nguyện nhất tâm tu tập theo Pháp đàn Lưu Hồng Bảo Sám với mong nguyện sẽ chuyển hóa được bệnh phình đĩa đệm của con. Ngay tối hôm ấy, con không hề bị đau nhức người nữa và con ngủ, đã ngủ rất ngon. Ngày hôm sau, khi tham gia các thời khóa của chùa, con thấy rất khỏe ạ. À Đặc biệt khi bắt đầu vào pháp đàn, con đã tu tập từ 5 giờ chiều tới tận 3 giờ 30 phút sáng ngày 24 tháng 8, hơn 10 tiếng đồng hồ, hết lễ đứng lại lễ quỳ mà cơ thể con nhẹ nhàng hết sức, khỏe và nhanh nhẹn như trước kia con chưa hề bị phỉnh đĩa đệm. Tinh thần của con rất phấn chấn, không hề thấy buồn ngủ. Về đêm, con chỉ ngủ 2,5 tiếng, lại tiếp tục dậy lúc 6 giờ để tiếp tục tu tập, mà con không hề thấy đau nhức người, cũng không còn thấy hiện tượng đau của bệnh phình đĩa đệm nữa thật quá đỗi vi diệu, con không thể nghĩ được Phật Pháp lại kỳ diệu đến như vậy. Con xin thành kính tri ân Tam Bảo, tri ân Sư Phụ cùng Đại Tăng Chúa Ba Vàng đã thiết lập Pháp đàn Lưu Hòa Bảo Sám, xin tri ân cô chủ nhiệm đã hướng dẫn và sách tấn cho các Phật tử tu tập được nhiều lợi ích ạ. À. Vâng ạ, xin đại chúng hãy dành cho Phật tử Nguyễn Thị Hằng một tràng pháo tay để cùng tan thán tinh thần ạ. Và tiếp theo thì con xin phép đến câu chuyện số 2. Câu chuyện mang tên Con gái chuyển hóa nghiệp nói lắp nhờ mẹ tham gia pháp đàn Lưu Hoàng Bảo Sám, con kính bạch trên sư phụ cùng Đại Tăng Chùa Ba Vàng, kính thưa cô chủ nhiệm cùng toàn thể đại chúng. Con tên là Nguyễn Thị Tình, pháp danh Phước Hạnh, hiện đang sinh hoạt tại Gia Lâm, Hà Nội. Đối với con, pháp đàn lưu Hoàng Bảo Sám năm nay đã khác so với năm ngoái rất nhiều, bởi được sự chỉ dạy của sư phụ cùng Đại Tăng, sự sách tấn của cô chủ nhiệm về pháp đàn tâm linh vi diệu này mà năm nay con đã chuẩn bị rất kỹ càng trước khi tham gia tu tập. Dù với người sơ cơ như con thì quá ít ỏi, nhưng cũng đã giúp cho con có những trải nghiệm nơi thân tâm thật hoan hỷ ạ. À. Khi tu tập đến phần lễ thế cho cha mẹ, con đã bật khóc. Con nhận thấy mình quá bất hiếu và vô ơn với cha mẹ. Từ đây, con đã phát được nguyện rằng dù đời nào kiếp nào sinh ra, con cũng sẽ là người con có hiếu và cố gắng tu tập để mong nguyện cho cha mẹ mình sẽ được vào biển Phật Pháp. Một sự chuyển biến nữa, đó là con đã vượt qua được sự lười biếng của bản thân. Ban đầu con nghĩ mình không thể đứng lễ như quý thầy, thì mình sẽ lễ quỳ và cố gắng tu hết một quyển. Thế nhưng năm nay con đủ duyên về chùa tu tập và quyết định ở lại tu liên tục một ngày một đêm hết 18 thời không gián đoạn. Mặc dù có đôi lúc con bị buồn ngủ và chưa hiểu được hết ý nghĩa của kinh, nhưng con đã cố gắng không từ bỏ, quyết không để cơn buồn ngủ chiến thắng mình. Mỗi lúc như thế, con lại nghĩ tới quý thầy cả ngày lẫn đêm, dẫn chúng cho chúng con đương theo tu tập. Và hình ảnh cô chủ nhiệm cũng miệt mài tu tập trong pháp đàn năm ngoái, làm động lực mình còn trẻ như thế này cũng cố gắng tu hết một quyển xem sao. Và thế là con cũng đã làm được dẫu chưa thực hành được tinh nghiêm. Tuy nhiên, chỉ như vậy thôi cũng đã khiến con vô cùng hoàn hỉ. Sự chuyển biến cuối cùng con xin được kể là con gái nhỏ đã hoàn toàn khỏi chứng nói lắp. Cách đây vài tháng, cháu có biểu hiện nói lắp và càng ngày triệu chứng càng nặng. Con vô cùng lo lắng vì mọi người nói rằng nếu bị nói ngọng thì tới độ tuổi nào sẽ hết, nhưng bị nói lắp thì rất khó sửa. Con đã bạch thỉnh vong linh tác động trên nghiệp bệnh, nói lắp của con gái về pháp đàn Lưu Hoàng Bảo Sám và tác phước hồi hướng. Thật vi diệu thay, khi con từ chùa trở về nhà, cháu đã đỡ và không còn nói lắp nhiều nữa. Con tiếp tục theo dõi ngày hôm sau và nhận thấy con gái chỉ còn nói lắp khoảng một hai câu. Như vậy là bệnh của cháu đã giảm 90 đến 95% ạ. À. Con vô cùng hạnh phúc và cảm thấy rất may mắn khi được tham gia pháp đàn Lưu Hoàng Bảo Sám Chùa Ba Vàng. Những trải nghiệm vi diệu qua pháp đàn năm nay đã giúp con thêm vững tin, vững tâm trên con đường tu học Phật Pháp. Con xin thành kính tri ân Tam Bảo, tri ân Sư Phụ và Đại Tăng Chúa Ba Vàng cùng cô chủ nhiệm câu lạc bộ. Xin tùy hỷ các đạo hữu đã trợ duyên cho tôi tu tập ạ. À, vâng ạ, à, vậy là Phật tử Nguyễn Thị Tình đã được Tăng trưởng Hiếu Tâm vượt qua chính mình và chuyển hóa à, tật nói lắp của con gái nhờ chăm chỉ tham gia Pháp đàn Lưu Hòa Bảo Sám ạ. Và sau đây thì con xin phép được đến với câu chuyện số 3, câu chuyện mang tên ngay ngày đầu tu Lương Hoàng Bảo Sám, chuyển hóa tích cực bệnh dị ứng mãn tính gần 20 năm. Con kính bạch sư phụ, chư tăng cùng cô chủ nhiệm, thưa toàn thể các đạo hữu, con là Nguyễn Đàm Phương Thảo, pháp danh Hạnh An, đang sinh hoạt tại đạo tràng Minh Phổ Thanh Sơn, Quảng Ninh. Con đã sống chung với căn bệnh dị ứng khoảng 20 năm nay, từ khi vào cấp 1 cho đến tận bây giờ. Mẹ con đã đưa con đi khắp các nơi, từ bệnh viện ở Hà Nội đến các thầy lang bốc thuốc nam. Ai bảo gì, mẹ con cũng làm chỉ với mong muốn còn khỏi ngứa. Cấp 1 người ta mang sữa, mang xe sủi đi uống, còn con lúc nào cũng kè kè một chai thuốc bắc. Thuốc mẹ mua, thuốc mẹ con đun cho con uống không phải tính bằng thang mà là tính bằng tải. Nhiều đến nỗi sau nhiều năm rồi mà con vẫn còn ám ảnh mùi thuốc ạ. À. Có một lần con nhớ mãi đó là hồi cấp 3, con đang đi bộ đi học thêm thì chỉ khoảng trong vòng 5 đến 7 phút, con lên cơn dị ứng, người sưng phù như bị ong đốt, mắt sưng lên y hệt như hai sợi chỉ đến cái áo đang mặc cũng chật luôn vì người sưng múp ạ. À. Duy chỉ có điều lạ rằng khi đi khám thì không rõ là bệnh gì, con được kết luận là do cơ địa như vậy, nên có lẽ sẽ phải chấp nhận sống chung với bệnh cả đời. Đến năm 2016, con được về chùa tu học Phật Pháp, con tin chắc đây là nghiệp bệnh của mình. Và khi lên đại học, bệnh thưa dần rồi giảm gần như hết, thi thoảng lại bị nhưng không đáng kể. Mãi cho đến khoảng hơn một tháng nay thì con lại tái phát với tần suất dày đặc, khiến cuộc sống xáo trộn rất nhiều. Kể từ lúc tái phát, gần như lúc nào trên người con cũng có các cơn ngứa nối nhau, vừa ở tay một khoảng mọc lên, gãi còn chưa đỡ, thì trên lưng lại xuất hiện thêm một mảng nữa, gãi chảy lưng thì chân lại nổi lên, lưng chưa lặn thì da đầu cũng bắt đầu ngứa. Từ bé con đã bị nên ít nhiều cũng có kinh nghiệm, nhưng lần này có vẻ mọi chuyện đi xa hơn con nghĩ khi tần suất quá dày đặc. Thậm chí nửa đêm con không ngủ được, dậy bôi dầu khắp người cho lạnh tê chỗ ngứa đi, đến khi mất cảm giác thì con mới ngủ tiếp được. Lần này nó sưng lên như mũi đốt, rồi không lặn đi mà tiếp tục hình thành các bãi, có khi là bọt nước, có khi giống như mụn li ti khiến con càng gãi càng đau hơn. Nhân duyên có pháp đàn Lương Hoàng Bảo Sám, con đã đăng ký tu luôn, trong đó con có hồi hướng cho bệnh dị ứng này. Đêm đầu tiên đúng là một trận chiến đấu dữ dội, từ khi bị lại gần như ngày nào con cũng ngứa rất nhiều, đặc biệt là ban đêm không có dầu để làm lạnh tê đi thì gần như con thức luôn từ lúc đến cơn đau hết đêm. Ngày đầu tiên diễn ra pháp đàn, con tu từ 15 giờ chiều đến gần 8 giờ sáng hôm sau. Đêm là lúc con lo nhất vì con biết rằng lên cơn ngứa một cái là con không thể hướng tâm mà tư duy được, chỉ ngồi gãi thôi. Vậy mà con đã bạch vong linh tác động trên hiện tượng ngứa về pháp đàn. Bên cạnh đó con cũng chuẩn bị thuốc và dầu để sẵn sàng chỉ hơi ngứa con sẽ hành động luôn, với suy nghĩ bằng mọi cách phải tu thì mới có hy vọng chuyển được nghiệp ạ. À. Nhờ Hồng Ân Tam Bảo, cơn ngứa đêm tu tập đầu tiên của con quả thực đến muộn hơn, nhưng chỉ đến 22 giờ, con thấy bắt đầu trong người có dấu hiệu nóng lên ở một số vùng trên cơ thể. Con dùng ngay viên thuốc đầu tiên, hết thuốc, con nhờ người lấy giúp để phòng khi nào không chịu được nữa thì lại uống. Các mảng ngứa vẫn tiếp tục lan ra. Con vừa gãi vừa cắn răng cố tu tiếp, vì mồ hôi túa ra ở chỗ xước do gãi, làm con sót vô cùng. Con tiếp tục bạch Phật thỉnh các vong linh về đàn trần tế. Lúc đó cơn ngứa của con chưa giảm, nhưng con thấy tinh thần của mình kiên cố hơn nhiều. Con thành tâm sám hối tội lỗi của mình đã gây tạo và quyết tâm ngứa thế nào cũng phải tu. Khoảng 8 giờ sáng hôm sau, con về nghỉ ngơi, 4 đến 5 tiếng sau tỉnh dậy, con thấy hơi lạ vì lần này đã tỉnh vì báo thức, chứ không phải là bị ngứa mà tỉnh như mọi hôm ạ. À. Con nửa tỉnh nửa mơ ra cửa sổ xem các nốt trên cơ thể thì thấy nó đã khô lại. Con càng ngỡ ngàng hơn vì ngày nào con cũng gãi rất nhiều nên thường trên da toàn những mụn nước vỡ ra chứ không kịp khô lại. Và các lần dị ứng của con từ trước tới nay cũng chưa bao giờ đang rất nặng mà sau khoảng thời gian ngắn lại nhẹ luôn đi như vậy. Mỗi lần bị nặng như thế này phải dùng đến cả vốc thuốc các loại may ra mới có thể thuyên giảm chút ít cũng như phải tính bằng dài ngày mới có thể dịu và hết cơn. Vậy mà lần này con đã bị cả tháng trời rồi, lại có thể thuyên giảm ngay sau vài tiếng đồng hồ thì thật quá khó tin. Trước giờ phải dùng dầu bôi mới có thể ngủ được, thì đến giờ đã gần 3 ngày, con không phải dùng dầu và dùng thuốc nữa, khiến con vô cùng hạnh phúc ạ. À. Con thấy quả thực Pháp đàn Lưu Hoàng Bảo Sám vô cùng linh diệu. Con sẽ cố gắng tu tập tinh tấn hơn nữa để các tàn dư của bệnh cũng sẽ chóng hết. Con xin tri ân Tam Bảo, tri ân Sư Phụ và Đại Tăng cùng cô chủ nhiệm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 Và kính thưa quý Phật tử, khi mắc bệnh, quý vị hãy điều trị theo phương pháp khoa học hiện đại kết hợp với truyền thống tu tập Phật Pháp như trong Kinh Dược Sư, Đức Phật dạy rằng khi gặp các bệnh trên thân hãy trì trai giữ giới, tụng kinh, tu tập, phóng sinh để tiêu trừ nghiệp chướng. Khi nghiệp chướng tiêu trừ sẽ gặp được các thầy thuốc giỏi, thầy thuốc hay, phù hợp khiến bệnh nhanh khỏi. Vậy nên sau khi chăm chỉ tu tập, các Phật tử đã chứng nghiệm được sự chuyển hóa như lời Phật dạy ạ. Và giờ này thì chúng con xin kính thỉnh trên sư phụ sẽ có những lời chỉ dạy đối với đại chúng thông qua các câu chuyện vừa rồi ạ. Dạ, đó là những cái món quà rất là quý mà ừ, do kết quả đại chúng tu tập à, đã thành tựu để dâng lên cúng dường lên đại chúng. À, xin đại chúng một tràng pháo tay tán thán nữa tùy hỷ nha. như chúng ta biết đó, cái thân thể chúng ta chính là tổng báo tổng báo của vô lượng các cái các cái nghiệp có cả thiện nghiệp và ác nghiệp từ các kiếp cái thân này là tổng báo mà cho nên khi chúng ta tu tập thì tâm chuyển thì nghiệp nó chuyển và bệnh nó cũng sẽ chuyển đấy là một sự rất là thật vào trừ những cái vị đặc biệt đại bồ tát phát nguyện thế cho chúng sinh Thế còn chúng ta tu tập thì nó sẽ phải chuyển dù là nghiệp gì. Cái định nghiệp cũng chuyển nhưng mà nó tất nhiên định nghiệp thì nó nặng cho nên chuyển nó được ít nhưng mà vẫn có chuyển chứ không phải là tu là không chuyển. Hệ có tu là có chuyển. Đó. Đấy như trường hợp của Hạnh An ấy, 20 năm nữa mà nhưng mà tham gia Pháp đoàn Nô Hồng Bảo Sám có 3 ngày thôi thì đã thấy những sự chuyển biến rất tích cực. Những cái bệnh dị ứng như này này thì chắc chắn nó là nghiệp. Đại chúng đã biết có những người mắc cái bệnh dị ứng là tuyệt đối không mặc được quần áo, chạm vào quần vào áo là lập tức là ngứa ngay là bị. Cho nên có một cái cô này bị cái bệnh như vậy, cô không thể mặc được quần áo, cho nên phải làm một cái vòng quay xung quanh cô, đi đâu cô cũng phải mang theo cái giống như là một cái, cái, cái vòng xung quanh để buông cái mảnh xuống ấy. thì cô có mặc được quần áo đâu rất là khổ mà đấy đều là bệnh nghiệp hết đấy thưa đại chúng bệnh nghiệp đấy đó. Thế cho nên chúng ta nếu biết rõ là nghiệp thì chúng ta thật tâm sám hối tu tập mà thì nó sẽ chuyển hóa. Và kết quả, à, sư phụ cũng đọc cũng khá nhiều cha, bài viết rất là hay. Hôm nay chọn ra ba bài, vì thời gian của đại chúng không có nhiều. À, nhưng mà qua Pháp đàn ba ngày rồi, rất là nhiều người đã chuyển hóa. Và sẽ có những người tới đây sẽ tiếp tục chuyển hóa, à, đặc biệt là nghiệp bệnh trên thân của mình và chuyển hóa kể cả những cái nhân duyên về hoàn cảnh của mình nữa. Đó, thế thì à, mong rằng đại chúng nha, chúng ta hiểu cái lý của Phật dạy nhân quả nghiệp báo và vâng, đã gieo nhân thì sẽ có quả nhưng mà do duyên tu tập nó sẽ chuyển từ quả quả xấu thành ra quả lành phải vâng, từ nặng trở thành nhẹ đấy là duyên tu tập của chúng ta vậy thì chúng ta phải tin chắc có tu là sẽ có chuyển hóa nhé thì đại chúng tin chắc như vậy thì sư phụ mong đại chúng sẽ tinh tấn tinh tấn hơn nữa Đấy. Ừ. Vâng ạ, một lần nữa chúng con xin được thành kính tri ân ân đức trên Sư Phụ và Đại Tăng và xin tùy sự tinh tấn thực hành Pháp của các Phật tử. Mong rằng trong tương lai thì nhiều người sẽ được kết duyên lành với Tam Bảo và sẽ có nhiều câu chuyện cảm nhận hạnh phúc, chuyển hóa những nỗi khổ, niềm đau nhờ tu tập Phật Pháp hơn nữa. Và một lần nữa, à, xin đại chúng hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để cùng tùy và tán thán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 mà tiêu trừ các ác nghiệp từ vô lượng kiếp đã gây tạo và phước lành được tăng trưởng, thiện căn thêm lớn, tinh tấn tu tập Phật Pháp hơn nữa để được những sự an lành, tốt đẹp và khai mở trí tuệ. Thứ nữa, chúng con cũng xin nguyện đem công đức tu tập này của toàn thể đại chúng hồi hướng cho tất cả chư vị thân bằng quyến thuộc, hiện tiền cha mẹ, thân quyến hiện tiền, hiện tiền được những phước lành do sự tu tập của đại chúng chúng con mà được các sự bình yên kết tường. Chúng con cũng xin được hồi hướng công đức phước báu tu tập này đến cho tất cả chư vị hương linh, gia tiên tiền tổ, nội ngoại, thuộc quyến, quyến thuộc cũng được hưởng phước này mà chư vị sinh ở cõi nào cũng được những điều tốt lành và sớm có duyên với chính Pháp của Đức Phật để tiếp tục tiến tu. Chúng con cũng xin nguyện hồi hướng công đức phước báu này tới cho tất cả chúng chư thiên, chư thần, chúng sinh trong hết thảy các cõi được ân hưởng phước lành mà đều được phát tâm Bồ Đề, à, tu tập tinh tấn, hộ trì chúng sinh, bỏ ác làm lành, tu theo chính Pháp. Chúng con cũng cầu nguyện cho nước nhà có phúc, dân tộc trung kiên, trí đức tròn đầy, nhân tâm hòa lạc, mọi người chung sức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 kết đàn công đức có bao nhiêu ờ, con xin lễ đó Sư Thích Ca Mâu Ni, giờ này xin thỉnh toàn thể các quý Phật tử đồng khởi thân chắp tay trang nghiêm hướng về trên Sư Phụ cùng Chư Tôn Đức. Chúng con kính bạch trên Sư Phụ, kính bạch Chư Đại Đức Tăng Ni, kính thưa toàn thể đại chúng, lễ kết Pháp đàn Lưu Hoàng Bảo Sám năm 2022 đến đây đã được hoàn mãn. Chúng con xin thành kính tri ân và cảm niệm ân đức trên Sư Phụ cùng chư Đại Đức Tăng Ni đã quang lâm chứng minh tác lễ kết đàn cho chúng con được thừa hưởng ân đức từ nơi Tam Bảo và các chúng sinh trong cõi tâm linh được nhiều lợi ích. Chúng con xin kính chúc quý Ngài Pháp thể khinh an, Phật sự viên thành, mãi là bóng cây đại thụ để Phật tử chúng con được nương theo tu tập. Xin tùy hỷ và thán thán quý nhân dân Phật tử đã tham gia buổi lễ. Kính chúc quý vị vạn sự cát tường, tinh tấn tu tập để hồi hướng những điều phúc lành đến cho bản thân và gia đình, luôn được trẻ tre trong ánh hào quang của mười phương chư Phật.